这一世人潮中，苍望却故人面。Cước kiếm kình thiên, chấn động giang hồ. Dũng điểm của ta có đáng yêu không? chỗ này để theo dõi mục tiêu nhiệm vụ. Đồ nhi, quyền thiên tư nam chỉ đến đây, trong củ tiên sơn nhất định mãi kiếp sau Không phụ thanh xuân, không phụ nàng Chúc mừng đã mở hệ thống tình mời. duyên Hãy mau tìm cho mình một nửa đích thực Trường sinh quyết Không biết Ngươi đi hỏi sư phụ của ta đi Qua ngọn núi này là đến cửa tiên sơn đạo quán rồi dưới con chơi quà đi cho máy thương thế này có thể giúp ta lấy quận linh châu không tiện thì thiệt rồi Trần Sinh Mau đến chỗ âm dứt xem thử Sợ là có nguy hiểm Hai người các ngươi chớ làm việc lỗ mạng cuối cùng ta cũng tìm được Cửu âm Ngươi vẫn còn sống sao Vị tiểu cô nương này là Âm nhi đừng sợ Có bà bà đây Xem ra trường sinh quyết hẳn là ở trong sơn động này Công chúa có thể được sống Nhưng cửu âm ngươi Phải bỏ mạng Xem chiêu Dạ Trường sinh quyết là của ta Ba ba Âm nhất sáng âm còn là đại công chúa của ma tộc Hãy cùng Trường Sinh bảo vệ tốt mảnh Trường Sinh quyết Hãy mau đi tìm Vân Tiêu Trường, Trường Sinh quyết Nhấp chỗ này để theo dõi mục tiêu nhiệm vụ Thank you. họ đi về hướng tái tinh khuyết rồi Người đi Chọn duyên định kim sinh sinh ca ca Ở đây náo nhiệt thật đó Thank you.